Alo, vâng xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh sơ cầu top 1 XSMB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của toàn thể tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng từ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 ngày đầu tháng anh em nhé. Và giải đặc biệt có dạng 62712 in tâm cảm 7 ngày hôm nay đầu 1V2 nổ cho anh em đó là con à, độc thủ đề 12 tiếp tục ở cái bộ đề 12 cho anh em nhé và điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì gãy khúc cho anh em cái đầu 6 phải không ạ liên tục đó là đất khúc cho anh em những ngày hôm nay thì khá là dài đấy và tháng mới nó vẫn đất khúc cho anh em một cái đầu 6 thì liệu rằng những cái đường cầu kèo chúng ta có cần thiết hay không thì chúng ta phải dựa vào cầu kèo mới chiến thắng được anh em nhé. Và lô tô thể hiện cho anh em hai nháy ngày hôm nay thì có con 21 à, và nổ về cho anh em đó con độc thiểu thủ đề 10 nổ cả cặp cho anh em đó là cặp 12 21 và ạ 38 nổ cho anh em một cái đầu ba rất là rực rỡ đúng chưa tất cả anh em và 40 nổ cho anh em hai nháy tiếp theo nữa nổ cho anh em con 85 nhá ở cái đầu 9 thì ngày hôm nay thì à, rực rỡ so với cái đầu 8 à, và đầu 1 phải không ạ thì ngày hôm nay xin chân thành chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em đã chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay anh em nhé. Rồi thì không để anh em phải đợi chờ lâu, chúng ta sẽ đi vào đó là phân tích cầu kèo để chốt số cho ngày mai. Thì ngày hôm qua đội ngũ chúng tôi lên video chốt số cho anh em thì chúng ta ngày hôm nay không chiến thắng được phải không ạ? Ngày hôm nay cảm ơn chân thành những anh em đã luôn luôn yêu quý ủng hộ đội ngũ chúng tôi bằng những lượt like và những lượt đăng ký anh em nhé. Đấy, và diễn đàn công khai đó là chỉ mang tính chất tham khảo, vui chơi văn nghệ, giải trí mà thôi không chơi to quất lớn anh em nhé đấy là tôi nhắn nhủ đến tất cả anh em ngày nào tôi cũng nhắn nhủ anh em là như vậy và anh em muốn đó là đường cầu kín nó à, rực rỡ và sau đó là 4 giờ 30 thì dòng bạch kim nó thay đổi thì cầu kèo toàn bộ cầu kèo sẽ thay đổi anh em nhé nên cái tỷ lệ ăn chính xác cầu kèo cửa cầu ăn cao cho anh em vào 6 giờ xin lỗi anh em vào 4 giờ 30 phút thì tỷ lệ ăn cho anh em rất là cao thì anh em hãy tham khảo ở diễn đàn Zalo. Chúng tôi chốt phí sau cho anh em nhé. Và đường cầu này chạy cho anh em ba tay. Thì ngày mai bắt cho anh em cặp song thủ, đó là ngày 16 tháng 11 nhé. Ở cái đường à, cầu dựa vào đó, theo cái đường cầu này thì chúng ta nên chơi vào ngày mai. Vị trí đường cầu ngày mai thì tôi sẽ tham khảo cho anh em cái đường cầu bạc nhớ và cái đường cầu chạy cho anh em ở ngày 28 tháng 11 năm 2021 nhé. Và cầu này vị trí ở cái giải nhì cho anh em. Giải nhì chúng ta có cho anh em chấm một đó là hàng đơn vị chúng ta sẽ in được đó là con số 0 hàng đơn vị. Đấy. Và ghép cho anh em ở cái giải nhì chấm 2. Giải nhì chấm 2 nhé. Chúng ta có đó là hàng chục con số 4 để ghép lại cho anh em. Tìm ra một cái cặp song tủ lô tô để anh em chơi vào ngày à, mai nhé thì chúng ta có không ghép 4 và không ghép 4 chúng ta có cặp 040 đấy cặp 040 nhá tiếp theo anh em có cho mình đó là ngày sau đó là ở ngày 29 à, đúng chưa ngày 29 thì chúng ta in được đó là con 04 và 40 cả cặp đúng chưa tất cả anh em và tiếp tục anh em có 7 ghép cho 2 sinh ra cho anh em cặp song thủ đó là 27 và 72 nhá 272 đúng chưa tất cả anh em và ngày sau đó là ngày 30 xuất hiện cho anh em một cái đường cầu đó là con um, à, 27 độc thủ em ạ 72 cầu lô hai nháy cho tất cả anh em và tiếp theo anh em có à, cặp 3993 đấy khai sinh ra cho anh em cặp song thủ lô tô đó là cặp 39 và 93 nhá 393 để đánh à, cho ngày tiếp theo đó là vị trí ngày mùng 1 là ngày hôm nay phải không ạ thì ngày hôm nay anh em nhận được lại một cái đường cầu là con 93 đúng cho tất cả anh em đường cầu lô hai nháy ăn rất là dày cho tất cả anh em thì vị trí ngày mai cầu báo cho anh em này vị trí ngày mai cầu báo cho tất cả anh em đó là 8 ghép số 2 nhá 8 ghép số 2 anh em có thể tham khảo ở cặp 28 và 82 nhá cặp 28 và 82 này ngày mai cầu cơ máu gạo tiền chơi nhỏ nhẹ văn nghệ xa đá cho toàn thể tất cả anh em đấy và cầu kéo tôi đưa lên đây chỉ mang nó là tính chất tham khảo mà thôi nhá không chơi thao phút lớn đấy anh em nào trùng cầu hợp máu thì anh em bỏ tiền không trùng cầu hợp máu tốt nhất anh em mới dừng lại ở cái mức độ gọi là tham khảo mà thôi chúng tôi chia sẻ lên đây những đường cầu chạy khá là dài rồi bốn tay rồi các bạn thì anh em hãy lưu ý cái vấn đề đó nhá đấy tôi gửi gắm lên tất cả anh em và cặp 2772 đúng chưa à xin lỗi anh em cặp 2882 nhá 282 đấy và con độc thủ lô tô muốn gửi gắm đến anh em đó là con 06 vào ngày mai nhá Chà, chúng ta đi vào đó là thống kê qua một tí xíu ở cái dòng bạch kim để đi vào nhận định được cái đường cầu ngày hôm nay con nào lô tô gan lô tô gan con 31 này gan cho anh em khá là dài gan cực đại chọn và lô tô rơi cho anh em thì 41 có 38 có rơi về đấy lô tô rơi và con 12 cũng khá là dài ngày ngày hôm nay trả đề cho tất cả anh em và tiếp theo ngày hôm nay thì cái đầu 6 cầm điếc cho anh em rồi đúng chưa đầu 6 hoàn toàn trắng bạc 83 rơi 76 rơi 83 585 đấy lô tô rơi cũng khá là nhiều 92 này 98 và vị trí sau con bạch nhớ khi ờ, con bạch thủ 12 về cho anh em thì ngày mai chúng ta nên chơi con gì để đó là nhận định được cái đường cầu phải không ạ ngày mai chúng ta nên chơi con ờ, độc thủ đề gì thì sau cái bạc nhớ báo cho anh em về cái chạm đây có cho anh em ờ, một cái chạm tiếp theo báo cho anh em đó là chạm 3 này báo chạm 3 cho anh em này tiếp tục chúng ta đi vào thống kê nhé báo cho anh em chạm 83 chạm 3 nhá và có cho anh em một cái chạm 8 này đấy và tiếp tục cầu lại báo cho tất cả anh em cái chạm 6 cái chạm 6 nhá ở ngày đơn ngày à, mùng 2 tháng 8 báo về cho anh em một cái chạm 6 thì chúng ta ăn được cái càng 6 in cho anh em con kép 11 và vị trí tiếp tục nó lại báo về cho anh em một cái chạm 3 anh em ạ ấy tiếp tục báo về cho anh em một cái chạm 3 thì dựa theo cái cầu kèo này thì tôi sẽ bắt cho anh em một cái chạm 3 chạm 36 ngày mai nhá chạm 36 đấy và đầu tiên kết cho anh em một cái bộ đề bộ đề như sau bộ đề 13 kính tặng đến tất cả anh em vào ngày mai bộ đề 13 nhá thì chúng ta có 131 phải không ạ ở cái bộ đề 13 và vị trí cầu kèo tôi sẽ ép vị cho anh em để lên cho anh em một cái dàn đề nhá dàn đề sau đây sẽ gửi gắm đến tất cả anh em như thế này ở cái bộ đề 13 thì chúng ta gồm có 131 181 nhá 181 tiếp theo anh em có cho mình 363 và 686 363 và 686 đấy tiếp tục kết cho anh em một cái bộ đề nữa đó là bộ đề 34 343 tiếp theo 393 848 848 và 898 nhé Đấy Và tôi muốn gửi gắm đến anh em một cái uh, Con đề cuối cùng Chúng ta không thể bỏ lỡ được cũng cho tất cả anh em chúng ta không thể bỏ lỡ được đó là đường cầu gì ạ đường cầu đó là 585 nhá 585 đấy rồi thì à, những con số chúng tôi gửi gắm đến tất cả anh em đều mong anh em là chiến thắng nhá không ai muốn anh em thua tha mất mát một cái gì hết và những anh em thật sự không biết đánh số gì, xa bờ loạn số thì liên hệ ngay Zalo 0917 317 801. Chúng tôi sẽ chốt phí sau giờ cho tất cả anh em. Đấy. Và ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được ở diễn đàn Zalo có số 17 Bạch Thủ cho tất cả anh em. Về bờ an toàn tuyệt đối anh em nhé. Rồi cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em. Ngày mai đánh lô thắng lô, đánh đề nổ đề, lấy lại tất cả những gì đã mất. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.